Hi, xin chào các nhà đầu tư nha cũng như các anh chị thân mến hiện tại là em đang đứng tại một lô đất của xã Định Hành à, nhiều Tiến à, em đang đứng à, cái lô đất này có diện tích mặt đường DT744 luôn nè như anh chị thấy nè đó mặt đường DT744 luôn ha mặt đường rộng và bây giờ à, ở đây là em sẽ quay lại cái lô đất này cho anh chị coi nha anh chị, đây là đường đá đỏ à, vô lại à, bộ đội Anten đây Thì hiện trạng của lô đất mình đây Bên em thì gồm có 13 nền Mỗi một nền là diện tích là 5 nhân cho năm ba trăm thổ cư Tháng rưỡi công chứng Đó, đây là mặt đường dt bảy trăm bốn là đường chính luôn ha Đó, anh chị thấy đây à, Điện cấp quang là đầy đủ hết ha Giá rất là mềm, rất hữu nghị luôn đây mình nhìn xuống này 5 nhân cho 5 nhân cho 53 có thổ cư đầy đủ cho mình luôn chị không chị dạ em bên à, môi giới bán dạ. chị kêu nhiêu giá đó 2 tỷ 20 mét 2 tỷ 20 mét mặt đường này luôn á hả 2 tỷ 100 triệu mét đó hả quá cao rồi ở đây ở đây đâu có tới 100 triệu đâu lô đất này nè trăm thổ cư nè dạ rồi cho em số điện thoại lên đây cho em đất lên đi có gì em chào cho chứ ở đây thì kêu giá nó cao rồi đó dạ được hết nhưng mà cao cao quá thì khó chào lắm ở đây đâu tới đâu lô đất này đâu tới đâu bên anh có thổ cư không chưa chưa lên ở đây ta có thổ cư nè đập thổ cư đây nè đây em đang quay nè à, chỗ góc này luôn à đúng rồi 13 nền của em nè nè à, giáp, Ngang năm dài năm ba trăm thú cư. À. Chị ra chưa tới 80 triệu mét. Anh kêu 100 triệu mét sao anh chào được? À. Mà không có thú cư nữa. Của à, đây này, này đây này qua cái nhà có cái đây là nhà chị đây, cái cái, cái, cái cây cột đệm đôi ở đấy đấy một hai ba cây to này này cây to này cây thứ hai này ừ. đó nhà chị là từ cái kế cái nhà nó xuống từ cái cây cột điện nó trở xuống là 20 mét rồi đó Dài xuống 100 mét hết lô đó chứ gì? Đúng rồi, đúng rồi. Hết lô Còn đó. giật chúng ở dưới nữa là có một lô to ở dưới đó nữa gấp đôi lô đô của chị luôn. Ồ. Cho giá chốt đi. 4 tỷ rưỡi. <laughs> giá cao quá chào. Giá cho Thì... giá con ờ, để cho tụi em chào để cho khách chứ đi. Phải, ờ, cũng lấy cao đi. Được thì bán không được thì cũng kia của chị giờ không còn tiền nữa rồi hết tiền rồi cái này là giá phong chưa có bông nè mai mới bung cái, này em đi quay để em lấy cái nguồn thôi chứ ngày mai em mới cho bung ừ. ừ. giờ chị cứ tính đi bây giờ năm nhân cho năm ba mà một trăm thổ cư sẵn rồi mà một tháng rưỡi cũng chứ dạ ra bán giải mới là người ta trừ người ta còn lợi giới đó bây giờ như, như là 13 nền 13 nền Dạ anh lấy số điện thoại của em luôn đi không tám sáu chín sáu chín hai hai tám chín tám tám em tên Kim nhá máy vào đi <laughs> cái giá mà em mới báo cho anh chị là giá sĩ dạ giá sĩ có nghĩa là mình gom hết á à, tên tiến nha chị tiến đúng không chị ở đâu lận bình dương lên hả lấy số của em đi chị đành à. thời à. gian tiêm không được gì nha à chị lấy số của chị bên đây luôn đi không chín tám sáu bốn năm sáu em tên Mô, tên Trà Phú, cô là em Kim. Đây em, là Kim á, Kim, Kim Lợi. Kim rồi. Dạ, lưu lại. Chị, chị À, chị tên gì chứ chị? Chị Tiến, chị Tiến. Chị Tiến đúng không? Trời ơi, mai mốt em mà thổ địa anh đây, mai mốt muốn lên đây lấy nguồn này để tụi em à. <laughs> chào cho. Chào với giá mà cao quá rồi, anh chị bung ra đâu có được. Bên này bán là đảm bảo đầu ra cho anh chị luôn. À. Tụi em hai chị em của em đi á, là trước khi đi bung cái nguồn đất nào á, là thứ nhất là phải chuẩn bị pháp lý rõ ràng mới buông cho khách cái thứ hai á, là tụi em đi anh chị thấy chưa nắng thì phải đi vô đất đây chụp hình quay phim ừ. ví dụ như anh chị ở dưới mà coi được cái clip của em ở đây á, là anh chị không cần phải lên em ngồi ở đây em thả ghim xong em phải vô đứng em, thấy đứng nghe đất không ừ. em thả ghim em thả ghim xong rồi á là em phải quay em cho anh chị coi khúc nào khúc nào nó mới chính xác được chứ không phải như tụi em làm cái kiểu mà mập mờ mập mờ mà ngồi nhà mà thả ghim đâu tự bên này là từ hồi năm ngoái rồi mà năm nay có hữu cơ rồi vậy đó chứ không có bưng từ bảy trước em biết nước rồi vậy hả trả tiền tới nuôi nhưng mà một lần của em là có bao nhiêu thổ cư một một trăm trăm một trăm mét thổ cư dạ à. nói chung anh cứ gom hết ở đây tụi em bao ra quay đầu cho mà ừ. tại vì giờ tới ờ, tháng rưỡi sau mới công chứng mà tháng rưỡi cho hai tháng đi dạ. tại vì có cái bản vẽ thổ cư bự rồi anh đang tách nhỏ ra đó à. nó vậy đó chứ còn không mình làm cái gì có rẻ được chị ở bình dương hả chị anh nhắn cho em cái thì định em lên tên em tên gì em trên mơ em đọc lại số của mơ à, 0986 mộng mơ á mộng mơ 456 456 802 802 à, số của anh nhiêu anh, anh nhá giùm em luôn anh anh có nhá rồi đấy à, số 979 à, của anh 979 hả ừ đúng rồi dạ, không sao anh anh chưa nhá qua cho em mà chồng à, không sao đâu dạ hai chồng không tám sáu chín chị cũng được chị cũng được cứ, cứ ừ. chị cũng được anh cũng được nhưng mà chứ không sao không tám sáu chín anh đang nhả qua dạ qua rồi anh ừ, okay. chồng chị tiến đi chồng chị tiến